làm bài này cho em không biết đánh cái này em anh biết đánh bài này hả không khách của em đến chỉ cần thử 5 lần khách, khách đến thử đánh minh chỉ 5 lần là biết chất lượng của nó đây được gọi là hai cù à đây một cù một cù ba đa cù sáng à cù sáng dạ, đấy hết rồi đấy, của thứ nhất này đây là anh tự ví dụ anh cứ ngồi thẳng ở đây em hướng dẫn cho anh đánh nó sẽ hiệu quả em, anh em, em chỉ với anh nói chung anh không có học phải không anh không. tập ăn, ăn học và có năm hai à đấy em anh chỉ anh đây nhá camera nằm ở đây khi chơi thì khi chơi thì điện thoại anh tắt đi nhưng đây em để camera hiện lên để anh anh, anh sẽ biết là bài để như thế nào nó hiệu quả đây ví dụ anh cháo bài anh cháo và anh đặt ra anh chỉ cần đặt ra cái khoảng cách từ một này bốn phần đường bốn mươi phân ở giữa bài ở đây cũng được cái gì đấy, không được không được không quá đâu dạ, dạ, dạ. đây em phân tích cho anh hiểu khi mà cái này để gần ở đây này ừ, không có bán được cái mã vạch nó sẽ nhòe anh nhìn chưa dạ, dạ. đấy ra tầm này nó nét đấy cái bốn phần đầu lại đó là cái đây là nhắm ngay mày khỏi ăn cái luôn im một nó mình đó ừ nay khỏi bán bán thì chuẩn trăm trăm luôn cứ cứ tính như được nó báo số bốn ờ, nhà đó anh phải bán anh hiểu không anh lấy luôn một là của anh rồi đó có nghĩa là trong thời gian chờ bọn nó ấy là mình đặt bài rồi để chờ xuống tiền xong rồi đánh hai mình phải bán ba bốn phải bán nhưng một để im mà anh nhớ nó đầu tiên là lấy về em đánh mình thua luôn Đấy, Sao nó gãy đến thấp này bạn? Không, cái này không biết đâu nhỉ? Đang biết, biết qua thôi Tôi thắng thì biết đánh liêng Thì có liêng cái này mình là sau Không, ở cái này không có mặt đâu Cô thùng đấy Sải Cô gì Mình sám rồi là trốn đến ai thủ nhìn qua biết là ai thủ Bà ơi, có nước gì? Có nước chè không? Em có gì? Có hai thùng thùng cua và khách tại vì khách của em em bỏ bạn đánh binh thế nào chuẩn là khách ờ, ok thôi không phải đấy cài ờ, món này cái món ờ, bài cào chín mũi cào chín điểm to ờ, thì, thì em thử cho anh đang thử cái này vài ván cho anh thấy độ chuẩn có chuẩn một cái anh cứ thử thử đi thử lại cho nó chuẩn cái thử thoải mái đây thế đây học thoải mái đi anh ơi kể cả anh thử ở đây xong về anh nhà anh bảo là chưa chuẩn cứ khoảng cách này gần hai ngón tay ấy là ngon này đúng rồi cứ bốn được phân đảo lại là nó đẹp đấy gần quá nó rồi. không áo đâu áo đâu tiếp tục nhé em chỉ em phân tích cho anh hiểu này đây là bộ bài mã vạch ờ. khi mà tự nhiên có con này nó thụt vào bên trong này ờ. sai đó thì nó sẽ không đọc được cái con này anh hiểu nó nói chưa nó sẽ thụt vào đây thì anh đọc màn này ví dụ đọc màn này đi đúng không thì có một cây nó thụt vào đây này phải có đều hết cho cho nó bằng không à. không cần phải quá bằng tức là anh chỉ cầm, cầm ngang này này cầm bình thường như vậy nãy là đây anh anh hiểu không cần như thế này nha bà là cái cháo này đúng không cầm thêm nó từ nhẹ lên này nó chuẩn hiểu không Đấy. cho bài nó cho, cho bài nó bằng không bằng tuyệt đối không cần quá tuyệt đối đúng cần thứ nguyên tuyệt đối đâm cháo đừng để nó thụt anh cầm một ngàn này, này em phân tích để anh hiểu thôi còn anh sẽ tự tầm để tập luyện một tí anh biết nào còn đây ví dụ khi chơi anh quen quen cái điểm này ra rồi đúng không một găng tay rồi thì anh tắt máy đi anh đặt thử xem ví dụ đi đấy tắt máy rồi rồi rồi đặt ra giữa tí sao thì gần à, nó nghi ngờ không tầm này là đi tầm này là đi à, bán đi này bán đây mình ở đây mà mình ờ, ở đây có đại khái là vậy thì anh anh anh lúc anh chơi anh khôn anh cứ để điện thoại này đúng không anh để tiền trên nó luôn mặt nó luôn anh nhớ không anh nhớ được mà đấy là về máy báo thì là 10 bán chuẩn cả 10 ba ba ba ba à qua được đây nó trong một găng tay này một găng tay thôi từ từ cái này chia đôi ra nó cho đi uh, ờ, cho chai trà đá của em mà ông này uống trà đá của em <laughs> ba thì đây phải mình đổi quá chứ không con đợi xem anh này anh chia gì đâu ba cái ủng ăn trái đi nhà bà lớn thế thôi cái ta của bài đây thì để kia đâu nó để ý cái sợ lỗi em đánh có kia nó ngọt của tay không anh đầu tiên anh không sợ em sợ nhưng không sao đâu nó không cớ đâu không được là hết em cứ ấn vào tài hết cớ là trong cái tài của mình là nó chống rồi nó có đồ, kịch rồi không có để nào mà nó ra tài được hết từ từ rồi cũng Chrome 2005 chuyển từ chuyển qua chế cao Pagine CPK giá và mua này không? Giờ đặt bài anh anh cứ đặt nó báo anh nghe nó báo anh tính ví dụ tôi chơi là như này đấy anh đặt đi thế gì Nhà một thế, phải lá này Ví dụ như là bên cạnh nó nghèo không vậy? Không, lấy đúng anh cứ để như này ừ. có nghĩa thì anh nghe thì to đó đúng không đúng ngoài thế này đổi nhưng ngoài này thì nghe không thấy gì ai thấy được báo rồi. rồi anh thấy nó nghe đánh không anh nghe tiếng em nghe nghe gì không đâu một cái thôi còn đâu một cái báo được một cái gần quá gần quá không báo không báo nhưng nó không được không được chính xác ừ. xa vậy tầm đấy đúng rồi ba năm rưỡi à một năm rưỡi Thank you. bỏ xuống báo liền ha bỏ xuống báo liền đây mở tốc độ của máy này nó nhanh nhỉ nhớ dạ, vậy là chỉ báo băng trời mát cái băng đông tin đây là em đang thử đang ở chế độ thử ờ. cầm chúng ta cũng báo luôn anh cứ thử ok khi nào đồng ý báo không dạ. báo luôn không tay che cái này tay che cái kia đó báo báo báo anh che này cần gì đâu mà sỏi cầm thế này cũng báo này ví dụ đây nó xuống đây à, ờ, đó cái bộ nó kêu trong rồi giờ má vậy nó đâu còn vậy đâu bảo đâu mà bảo chứ đáo sau cái đầu tiền nó bảo được biết con nửa bài nó bảo Ờ, nửa bài đấy hả? Vâng, đấy, nửa bài đang là báo váy vậy? Vâng Nửa báo Gần quá như ai Sao 40 2 cam cây đẹp nhất ấy Vâng, ờ, cái này báo không? Vâng, vâng. ra đây nó ra đây đấy quá rộng luôn đây là đây là đánh binh đúng không dạ. đây đánh thử bài cào đấy dạ. đang đang là thử luôn đây là chế độ bốn người tăng giảm ở đây anh nghe không thấy không nghe là có hai kênh bài nó báo này kênh tiếp nó vẫn báo này có một chia là một một hai ba bốn năm một là mình có cao, cao tố này chính là nhìn lớn nhất mà à, cầu cầu cầu tố đây là cào thường cào tố khác cào tố có nghe đánh liêng cái gì ờ. đánh hát có đánh liêng có chơi đâu khác cái nhớ không nhưng quan trọng là nhưng mới cải tính nha cho nó người ta đang đánh cái gì thì anh đánh cái đấy thôi mười mười bà mười bà lá là một mấy vai cao cao cao ờ, chúng ta lấy muốn cái này à, muốn lên không ăn được đâu nhiều cái nào đừng đánh nhiên ờ. lên không bắt cái được đâu mà sô bồ đấy cái này này bay cao đúng rồi mấy bay bình đó nó ngon nhất đâu đây đánh làm nhà ấy đang nắm 5, năm nhà hả? Vâng, anh chuyển đến 4 nhà đây, đây. Đang không, 4 dạ. ờ, thì mình... Ờ, chuyển đến 4 thì đặt, đã bó lại, đặt lại Tại vì vừa nãy đặt chế độ 5 nhà mà Báo mấy đây? 3 Tăng lên á, tăng lên dẫn 3 đúng không? 3 anh đánh lên đây Vì 4 bạn đâu, bắn lên đây đi Bắn lên đây Bắn luôn nhà này Bắn lên đây 3 mà 3 bắn này ba bán đây chứ ừ đúng rồi bán đó mình là nhà ba đó đúng không nhà cái anh lớn nhất đây chín nút thức cơ nhé bảy năm <laughs> nhưng anh thấy cảnh ăn luôn lâu lâu được ăn cái nữa nha anh hoài nó sợ nó hoài chết luôn nó sợ rồi giờ giờ chỉ ờ, điều chỉnh máy đi điều chỉnh thì đơn giản đấy anh ví dụ khách định mua rồi đó thì mình đang cài nó trở lại sử dụng như bình thường như con điện thoại bình thường thôi trở lại trở lại trở lại trở lại tiếp là mũi tên này anh nhìn này trở lại tiếp này trở lại phân nữa ok tức là đây là đây là con một con máy anh lắp sim còn đang dùng bình thường nhá, đúng không khỏi cần lắp sim nữa được không không lắp sim là không dùng thì anh nghĩ phải cho người ta đỡ nghi có hiểu không không gì bây giờ anh muốn đăng nhập thì anh đồng ý lấy thì em sẽ mua trò chơi về gọi là tích chọn nó về thôi chứ không phải là mất tiền thì anh ấn một cuộc gọi này. thì em ghi tờ giấy ấn cuộc gọi mình thì nhập má rồi á anh ấn thăng một ba năm sáu thăng thăng thăng này thăng này này thăng thăng này cứ để để một ba năm sáu thăng thăng thăng nhập dạ làm vài lần nữa tiếp ví dụ nhé ví dụ là khi anh khi máy này là của anh rồi trò chơi sẽ nằm ở bên này ừ. tức là đây là máy mới thì có không gì có gì cả còn bây giờ là anh chỉ cần nói là ok là cái bài cào này em sẽ phải bật wifi lên em lấy cái trò chơi này về là xong hai bằng máy anh nhé tích vào đây ok là xong là máy sẽ nằm bài cào sẽ nằm trong máy này và không xóa đi được không xóa đi được là anh đã chọn mua trò đấy ừ, nên nhất chỉ mua à, không có được không có đổi được cái gì nữa và đánh đánh binh thì chắc chắn là anh đánh rồi đây binh 13 lá thì chắc chắn anh đánh rồi thì em sẽ tích về em chọn về là xong cài thì anh về máy khi cài xong rồi thì à, anh lại thử ok là mang máy về không ừ, nghĩa là chuẩn chuẩn đoán đây nó có dây có dây mình cầm dây mình kéo này cầm dây kéo anh mang cái nhíp đi theo thì là khó quá lấy chứ gấp gấp cái dây gấp cái dây không đúng cái dây của nó để của nó thấy không thấy thôi giờ anh hỏi anh lúc em anh thế không bữa nay anh ấy thử anh anh đấy anh cho em một cái tai máy này lúc thoải mái lúc thở nếu trên đường đưa qua thì cũng sợ sợ rồi má tập quen rồi đấy đấy nó hỏi. không phải đâu, có bằng này. Mà nó có độ kịch của nó anh biết, biết. Anh à, biết à, ai có độ kịch trong nó không không không luật mà trong ở đây là em còn nút nút lâu. Anh đâu biết. Em em cũng thích trong luôn, nút hẳn trong luôn. Đấy về mình sẽ bóc nó đi. Đợi em lấy cái nhíp không? Này hiểu gì đâu có hiểu. cái hiểu ngày sản xuất này đâu có đúng không ừ, con mượn cái nhíp được không gắp cái này không được để để vậy thôi có cái dây mà cái dây ngay ngoài nhưng nó em giấu cái dây ở bên dưới chứ ngay anh cứ để đừng cho nó không cần cho anh đấy đấy là được rồi không ai à, trời vậy nó có dây trời vậy nó bung nắp thì sao có dây luôn cái gì nó từ đấy có ờ cái em bật má em đổi được anh anh anh, anh Tuấn giá cả cho cái cái à, tai nghe à, này như tai nghe bán trời chung được không không cái không kết nối được vào máy quan sao không kết nối được con nghe thế à cái nào nghe cái đó là tại vì cái CVK này thì nó có mã kết nối xong là nó là nằm trên máy này không không không ra được máy khác đâu một cái tai nghe nó nằm một cái tai nghe của mình máy mình thôi thì không nghe nghe được hết anh nháy đồ mắt anh nháy máy của anh anh khác nghe được ạ còn cái này cái gì ạ đây nghe bình có sạc được không sạc thì mua đấy <laughs> một máy sạc hai tai nghe được không đã một máy sạc hai tai nghe được không phải được phải được tám tai nghe đổ xuống tám người nghe không mấy người có mấy người lắp được cái gì không tám người sẽ máy sẽ cài tám tám tai nghe là hết cỡ quá tám tai nghe là không cài được cái mật mã nó mới đổi mới mới thay đổi được không anh một ba năm sáu đó không đấy là mật mã của máy thì mình không thay được đó khi thoải mái không thay được đây là anh làm anh làm thử cho em một anh hướng dạ vâng. dẫn cho rồi thăng một ba năm sáu thăng bảy tăng nhiệt dễ mà tiếp theo là tròn cho sản tiếp theo là mã binh 1302 tức là binh 13 lá 3205 38 anh chỉ cần kiểm tra lại khi vào những cái trò này rồi anh kiểm tra lại cho em là cái chọn xúc chọn lựa mã chơi báo nó có chế độ báo một tụ lớn này ừ. có chế độ báo lớn nhất và lớn nhì tức là báo bài lớn nhất và báo thêm bài lớn nhì nữa thì em anh chỉ để cho em cái chế độ tùy anh thôi nó số 5 này một tụ thôi đấy số 5 là báo tụ lớn nhất này báo tụ lớn nhất kiểm tra mỗi lần cái này ừ. và tai nghe thì là bây anh cứ dùng thử anh bật máy lên cứ dùng thử mỗi bạn không đơn giản mà anh trở anh trở lại anh thoát hết ra từ đầu coi như lại vào lại lần nữa chậm trở lại nó ra luôn ok bây giờ vào lại từ đầu thăng đi thăng thăng để cứ để anh anh nhìn cái này anh dùng bán quen về đỡ mất công tăng tăng nông nhập cho dễ dài tức là nó ở bên này đánh vô đây đánh vô đây vâng